nhân danh cha và con và thanh thần amen tượng đức mẹ maria khóc ở sài gòn cảnh báo cuộc thanh lọc đã bắt đầu diễn ra những ngày này sài gòn đang là tâm điểm rất nóng của đại dịch covid 19 những biến cố liên tục xảy ra khiến chúng ta nhớ lại sự kiện Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình đặt ở trước nhà thờ chính tòa Sài Gòn có hiện tượng đang khóc. Đồng đảo người chứng kiến đã phải dùng mình khi thấy rõ giọt nước mắt chảy từ nơi khóe mắt phải của Đức Mẹ rớt xuống cằm. Không ai có thể giải thích nổi giọt nước mắt đó từ đâu, chỉ có điều ai cũng công nhận rằng đó rõ ràng là giọt nước mắt thật sự chảy ra từ bức tượng Đức Mẹ. Các giáo dân Sài Gòn và cả những tỉnh lân cận đã đổ dồn về nơi đây, đọc kinh mân côi – ca hát cầu nguyện và nhiều người đã khóc. Người ta thắp nến, dâng hoa, phủ phục xin ơn ngay dưới trần bệ đá. Hàng nghìn người đã đổ về đây, ai ai cũng muốn đến thật gần mẹ. Chưa bao giờ kinh kính mừng lại được dâm gian khắp khu trung tâm nổi tiếng của Sài Gòn như lúc bấy giờ. Hết tốp này đến tốp khác sướng kinh, mệt thì tìm bóng cây nghỉ ngơi, khỏe thì lại đọc kinh tiếp. Các bài hát về Đức Mẹ vang lên gần xa, rất nhiều người trong số họ không phải là người Công giáo. Nhưng chính họ lại có vẻ bàn tán và say mê Đức Mẹ của người có đạo ghê gớm. Đồng bào, bất kể là tín ngưỡng nào, lúc nhìn lên thấy dòng nước mắt của mẹ chảy mà lòng không khỏi bồi hồi. Một người nhìn về mẹ và đã khóc theo, họ làm dấu thánh giá, ai cũng nhìn nhau như một tín hiệu gì đó báo cho biết sự nguy cơ sắp xảy đến. Vì mỗi lần mẹ khóc là có chuyện không may, như là một điềm báo ứng tai họa khủng khiếp sẽ xảy ra, không thể nào tránh khỏi. Biến cố liên tiếp xảy ra. Quả đúng như vậy, Đức Mẹ muốn các con biết những điều gì sắp xảy ra cho thế giới loài người, nên người đã gửi đến nhiều lời cảnh báo – cùng những dấu hiệu để con người thống hỗi tội lỗi của mình. Chiến tranh nguyên tử, vô trương quyền lực lan tràn trên địa cầu. Động đất trên toàn địa cầu, các núi lửa đã ngừng hoạt động từ lâu, nay phun trở lại và mạnh hơn. Tiền bạc và vật chất bị cháy thành tro bụi. Mưa đá, những cục to làm thủng mái nhà, gây thương tích cho người và vật. Nhiều cơn gió xoáy cuốn theo nhà cửa, nhiều đợt sóng thần, đất sụp xuống nước. Thời tiết thay đổi kỳ lạ, vùng cực lạnh trở thành nóng, vùng cực nóng trở thành lạnh. Nạn đói lan tràn khắp nơi trên toàn địa cầu. Người có tiền mà không mua được đồ ăn, súc vật chết hàng loạt. Nhiều người chết vì ngộ độc thức ăn, các nhà thờ không có thánh lễ, nhà ở của con cái đức mẹ phải đóng kín cửa ở ngoài đường có nhiều khí độc lan tràn khắp nơi. Cuộc cảnh báo Đúng như dấu hiệu cảnh báo đến từ Đức Mẹ, giờ đây không chỉ Sài Gòn mà tất cả các tỉnh thành của đất nước Việt Nam cùng với hầu hết các quốc gia trên thế giới lúc này đang khốn khổ, điêu đứng bởi cơn đại dịch bệnh và thiên tai lũ lụt. Suy ngẫm lại, chúng ta thấy con người hiện nay dường như đang vi phạm tất cả các điều răn của Thiên Chúa – Chúng ta đã sống nặng về vật chất đến độ các con của mẹ bây giờ có thể đặt mua giới tính, trai hay gái. Con cái không thảo kính cha mẹ, các vụ ly dị tăng cao, một xã hội đầy mùi tội ác và ô dơ. Con cái của mẹ đã tự đặt mình trên hết mọi sự, và đây là điều họ đang dạy các con cái và bản thân. Tiền bạc và những sự trần tục – Điều này thật kinh khủng, chiến tranh thường xảy ra quá nhiều hận thù và bạo lực. Mỗi vị lãnh đạo như muốn làm bá chủ thế giới. Tất cả các điều đó không thể tiếp tục nữa. Lời nhắn nhủ của mẹ, những biến cố liên tục xảy ra đã cho biết thời cơ cuộc cảnh báo rất cận kề. Lời mẹ nói từng được ghi lại trong sách các con hãy tích trữ thức ăn, nước uống, nến phép để đốt sáng, muối và dầu thánh. Phải giữ các ảnh trên mình, trong xe. Theo đó, chúng ta hãy năng dùng, bí tích xưng tội và rước lễ. Hãy đi lễ và tham dự với Chúa Giêsu. Hãy giữ các giới dân Chúa đã ban cho các con. Đọc sách phúc âm và thông điệp của mẹ. Hãy phổ biến rộng rãi cho những người xung quanh – hãy giảng dạy về giáo hội, về Chúa và các giới dân của Ngài. Vì như thế, ngay từ bây giờ thì may ra cứu khỏi những trận trừng phạt sắp đổ xuống trên nhân loại. Mẹ bảo mỗi đứa trẻ, đàn ông, đàn bà, con gái, con trai, bất kể quốc gia nào, tôn giáo nào, bất kể nơi họ ở, việc họ đang làm sẽ ngừng hoạt động và sẽ cảm nghiệm cuộc cảnh báo này. Chính linh hồn mỗi người sẽ bị lột trần mỗi một tội lỗi, mỗi một lời nói, việc làm, tư tưởng đã phạm tới Chúa, đã không tử tế, không đẹp lòng Ngài sẽ được phơi bày. Thiên Chúa Cha sẽ cho các con của mình thấy và Thiên Chúa sẽ tính sổ với chúng ta. Người khiến cả những kẻ không tin cũng sẽ biết họ phải làm gì để cho linh hồn mình được trong sạch trước mặt Thiên Chúa và chuẩn bị đón cuộc tái lâm của Chúa Giêsu. Kỳ cảnh báo này đến, mọi dân tộc sẽ biết những điều mà họ đã được thông báo trước là đúng sự thật và mọi người sẽ thấy những biến cố xảy ra như đã được tuyên bố trong Kinh Thánh. Sau khi cuộc cảnh báo đã xảy ra, sẽ làm chấn động trên toàn thế giới – và lúc đó thời gian sẽ không còn đáng kể nữa. Cuộc sống hiện tại của con người sẽ thay đổi, nhiều người sẽ tìm cách theo giáo hội, làm những việc phải làm để tẩy rửa linh hồn mình đón Chúa. Các con cái mẹ sẽ được chọn ra để giúp đỡ giáo hội và giáo hội cần thanh tẩy để được trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Đức mẹ đã cho biết nhiều người sẽ chết trong thời gian ấy, nặng hơn cơn đứng tim của người mắc bệnh tim – cần có nhiều lời cầu nguyện, sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của các tín đồ để hướng dẫn những kẻ không biết đọc kinh, không biết các phép bí tích và kinh thánh. Dân chúng sẽ phải đói khát, tất cả các điều này mẹ đã báo trước cho các con. Chúng ta sẽ phải sống cuộc sống mà mọi sinh hoạt của các con phải ngưng trệ, có đầy đủ dụng cụ nhưng không giáp được thành hình, có hóa chất cũng không làm ra sản phẩm, việc làm trở nên vô hiệu, người bệnh uống nhiều thuốc cũng không khỏe, không khỏi bệnh. Tín hữu đi tìm sự giúp đỡ nơi giáo xứ của họ, không còn lo đến các phương tiện hoặc chuyên trở hay bất cứ điều gì khác mà chỉ đi tìm sự giúp đỡ linh hồn mình. Sẽ có những kẻ rừng rưng, lãnh đạm, cố chấp không tin. Khi cuộc cảnh báo đến, họ vẫn lìa xa Chúa, họ sẽ nhạo báng các con cái của mẹ, nhưng chúng ta không được thất vọng. Nếu ý thức được cuộc cảnh báo và các biến cố sắp đến, thì chúng ta sẽ ở trong sự thống hối và thức tỉnh, cảnh giác hơn về những chuyện xung quanh và chăm lo đời sống cho tốt hơn, đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Mẹ sẽ cho các cơ quan truyền thông của các con cái mẹ đủ khả năng loan báo đến mỗi người và đủ sức chụp được và loan đi các phép lạ. Trên TV cho khắp thế giới, các trạm thiên văn cũng ghi rõ đủ. Khi phép lạ xảy ra nhiều người sẽ được lành bệnh tật. Mẹ sẽ loan báo cho các con biết trước phép lạ lớn lao này để các con chuyển cho nhau biết phép lạ sắp đến. Và mẹ cũng cho nhiều con cái du hành đến các địa điểm mẹ và Chúa Giêsu hiện ra có thể tham dự phép lạ. Các thánh lễ và các buổi đọc kinh sẽ cử hành ở những nơi này. Nhiều người tâm trí bị chấn động hoang mang và huyễn hoặc, họ sẽ chẳng biết làm gì, đi đâu và làm thế nào tìm được sự giúp đỡ. Sở dĩ có điều này là để cho các con của Thiên Chúa và mẹ giúp họ đến nhà thờ của mình. Mẹ sẽ tập hợp các con lại và dạy họ yêu mến Thiên Chúa Cha và mẹ nhiều hơn. Các con hãy mở cửa lòng mà đón nhận tình yêu của Thiên Chúa Cha và mẹ đối với các con. Nếu được như vậy thì rất nhiều con cái của mẹ được ăn năn trở lại. Các con không được lơ là trong việc đọc kinh và các việc đạo đức vì việc nào sẽ đến trong trần gian của các con và để hoàn tất như đã tiên báo trước như trong kinh thánh các con của người phải giữ gìn nhà cửa cho ngăn nắp và luôn luôn cầu nguyện để xin cha giảm bớt các sự trừng phạt này.